Xin chào Việt Nam Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular Firebase. Ở bài trước thì chúng ta đã tiến hành à, cài đặt uh, à, CSS giao diện thay đổi một số phần thành phần của Bootstrap Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ờ, vào bài học tiếp theo Đấy là chỉnh sửa và xóa tab Chúng ta sẽ tạo một button xóa Ở trong hộp thoại Chúng ta sẽ dùng thẻ button Sau đấy là sao ngif bằng data.enable delete tức là trong trường hợp mà chúng ta chỉnh sửa thì à, nốt này của chúng ta mới hiện ra còn nếu mà tạo mới thì sẽ ẩn nút này đi tiếp đến là chúng ta sẽ dùng mát pháp color bằng primary sẽ là có màu à, xanh dương đậm tiếp đến là Arial label sẽ là delete select tiếp tục chúng ta sẽ đặt map dialog close bằng hàm của chúng ta đấy là tab 2 chấm data chấm tab delete 2 chấm chu thẻ đóng có button nữa tiếp đến ta sẽ gọi à, thư viện map icon ở trong angular tiếp đến là dòng chữ delete ok các bạn có thấy nhấn nút tạo mới sẽ không có uh, à, button nào ở đây cả không có button xóa khi nào edit thì mới hiện button xóa lên chúng ta sẽ tiếp tục vào à, file app.commandant.html để cấu hình và cài đặt ở trong à, hàm edit tab mà chúng ta đã tạo ở những bài hôm trước thì chúng ta sẽ tiến hành à, viết thêm code ở đây đầu tiên thì ta sẽ khai báo một constant dialog rep vòng this dialog open tab chúng ta sẽ truyền uh, tham số tab dialog component hàm edit tab của chúng ta sẽ có nhiệm vụ là khi nào các bạn nhấn vào một bản ghi thì nó sẽ đưa giá trị bản ghi đấy vào hội thoại hộp thoại chi tiết thông tin tab của chúng ta tiếp đến thì ta sẽ cài đặt à, độ rộng là 270 pixel và data chính là tab của chúng ta tiếp đến thì chúng ta sẽ cho hiện button xóa của chúng ta lên enable delete 2 chấm chu ok như vậy là đã gần xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục à, cốt sự kiện after close của dialog rep chúng ta sẽ uh, truyền kết quả xuống dưới để lưu chữ dialog.afterglow subscribe mong ngoặc mong ngoặc video hai chấm tab dialog video mũi tên trong uh, hàm nhỏ này ta sẽ gọi một constant data list zip list bằng zip list tiếp đến ta sẽ khai báo tiếp một hàm một thằng tab index bằng uh, data list index of tab chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện chúng ta sẽ chỉnh sửa một số lỗi ở đây đang có lỗi ở đây xin lỗi các bạn là tuyến uh, ờ, lít ở trên ta sẽ truyền uh, một trong ba tham số đấy là done to do hoặc in progress chúng ta sẽ có ba danh sách nhiệm vụ Ờ, danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành danh sách nhiệm vụ đang làm và danh sách nhiệm vụ chuẩn bị làm rồi chỗ list của chúng ta ở dưới đã hết lỗi rồi tiếp đến chúng ta sẽ xét nếu kết quả trả về là hành động xóa thì ta sẽ bỏ phần tử đấy ở trong ờ, mảng của chúng ta chúng ta sẽ gọi datalit chấm split tat index phải một còn nếu không phải là xóa thì tức là chỉnh sửa thì chúng ta sẽ tiến hành à, nhập thông tin của tab vào list ok ok chúng ta sẽ tiến hành test thử đây click vào không có hiện tượng gì xảy ra như vậy là chúng ta đang gặp lỗi ở đâu đấy rồi mong ờ, chỉ là lỗi trinh tả thôi chúng ta sẽ cùng giả soát lại sau khi giả soát thì tôi ờ, thấy là hình như chúng ta cần phải thêm một số giao diện nữa ở đây chấm container grabber display bằng flex và justify content bằng space around oh, nút tác của chúng ta đã ra giữa và các danh sách tác của chúng ta đã trở nên đẹp hơn à chúng ta bị sai nốt uh, double click ở đây thiếu chữ L đây đấy double click đã lên rồi đã hiện nút xóa rồi chúng ta sẽ thử uh, chức năng sửa build meal thành uh, buy meal thành buy yogurt chuyển uh, mua sữa thành mua sữa chua giờ cũng thế chúng ta sẽ ok để lưu đấy đã thông tin đã thành công chúng ta thử xóa rồi đấy đấy cũng xóa cũng thành công rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nếu các bạn thấy video hay hãy ấn nút like nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè còn nếu thấy chưa hay hãy để lại phần bình luận đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại